Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Hiệp An, Đức Trọng, diện tích 190m2, sổ riêng xây dựng, đường ô tô, cách đường cao tốc Liên Khương, bờ gen 500m, khu dân cư yên tĩnh, giá 3,3 tỷ đồng. Nhà Nguyễn Đình Triều, diện tích 88,6m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công, kết cấu. Một triệt hai lầu, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, đường ô tô, cách Hồ Xuân Hương 1 km, gần trung tâm thể thao, nhà văn hóa, siêu thị mini, trường học, bến xe, giá 6,2 tỷ đồng. Nhà phường 11, diện tích 75m2, sổ xây dựng phân quyền, kết cấu, một trệt một lầu, một áp mái, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, đường ô tô, cách Hồ Xuân Hương 5 km, gần trường học, khu dân cư sầm mất, xung quanh là các biệt thự lớn, giá 3,85 tỷ đồng. Khách sạn Lê Quý Đôn, diện tích 60m2, sổ riêng xây dựng, kết cấu, một trệt một lửng 3 lầu, 13 phòng, 6 phòng đơn, 7 phòng đôi, một lễ tân, một bếp. Đường nhựa ô tô 5m, ngay trung tâm thành phố, cách chợ đêm 3 phút đi bộ, đi lại thuận tiện, giá 20,5 tỷ đồng.